thời tiết thay đổi làm hư hại bức tường nhà bạn. Dulac Weather Shield đã giải quyết được vấn đề này. Khí hậu lạnh và ẩm ướt. Ồ, oh, lớp sơn vẫn còn tốt. Những cơn mưa tầm tã và dai dẳng. À, bề mặt tường không hề bị thấm. Không khí khô và nóng ri. Cha, rửa mà sơn cứ như mới. Dulac Weather Shield bảo vệ nhà bạn lên đến 6 năm. Chất lượng được bảo đảm hơn 40 nước trên thế giới. Dulac Weather Shield thách thức mọi thời tiết sơn chất lượng cao của ICI.